gõ cửa trái tim sao em ngõ hồn tái tê lắm cánh thần tạm mai còn rượu đây không con còn rượu kia thừa thừa ca thế thừa chứ không say đây cho cho dán ký hết nhé cậu không không cho dán trăm dán ký hết là là chắc chắc chắn là ờ, ờ, ờ, quan trọng là quan trọng là lâu không chắc chắn là dán dán dán xong thì cho nước vào thoải mái đựng nước nước luôn mà đổ chén rượu xem chảy luôn ừ, bán keo lạnh với ca ai bán cho ai điểm tiếp xúc này nó to hơn là cái dán ừ, cái này thì dán rồi okay. mày dán thế thì chỉ cái này là hết được keo này anh qua cái bán này chạy quá chắc phải được rồi đây tụi tiền ờ, mua được hai lít rượu đây cho ta đặt được nha mẹ sẽ chẳng nhẽ suốt ngày ngồi đây thì xem giá thế là mới đặt được rồi đó <laughs> còn ông mẹ chú lộn rồi kia <laughs> mùi vẫn giống như mùi heo lạnh thì nó giống nhau hết mà anh có là là chất lượng thôi ừ. nó có là mica cho nên mica tàu nhưng mà loại đấy để mica việt nam mình mica tàu dùng ít quá nhập về không bán được ừ. chỉ có mấy cái sửa bọn to đùng thì nó mới làm được mica tàu ít ừ, nhưng mà nhiều ông làm sự công trình rẻ rẻ ờ, tiền đấy vẫn lời đấy có anh bạn anh gọi là dán này dán ok đấy dán ờ, đầy luôn đầy luôn đấy chán bán đầy luôn này nó sẽ nó cũng sẽ không bị ờ, bọt ừ. bán đầy thích tinh kiểu <laughs> hai ngày hết một lọ là tê à? ừ. <laughs> thì xác định dùng cái này toàn là... xác định dùng cái này toàn rất nhiều tiền mới làm <laughs> mica này mà ngày trước mua là chục nọ làm hết nửa còn mất đi nữa tùy theo đơn hàng đúng không cái mà nó không cái này quan trọng là phải đẹp làm cái đầu là đủ trong này không đẹp đây là thiệt